Dạ xin thưa quốc dân. Dạ kính thưa quốc dân đồng bào trên thế giới, United States. Đây tiếp tục cái video số 3 vì nó dài quá nên tiếp tục số 3 Giang Sơn của Tổ tiên Đại Việt. Đây cục mốc. Đã lưu giữ. Đây cái hồ sơ lưu giữ để xây cung điện. Trung Quốc cũng tiến hành xây cung điện Việt Nam xây cung điện để tiến hành Trung Quốc xây cung điện Quế Lâm, quận Quế Lâm và quận Nam Hải cái phần đất của tổ tiên đại Việt em phờ hoàng đế lấy điện Xi Xương Pin tiến hành xây cung điện cho em phờ hoàng đế hoàng thượng lấy điện yeah. Dạ. đời United States Biển Đông của Đại Việt Xi Chiến binh tiếng Hàn say cung điện em phở quảng đế quảng thượng đã đi. thấy Hàn Vân tiếng Hàn say cung điện quảng thể quảng thượng quảng đế quảng lê điện. Giờ đi. Em phở quảng đế lê điện. Đi đa Phú Quốc. đa Phú Quốc này để cho cả thế giới được bảo vệ cái phần đất của em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền dùng đất này dùng đảo này và dạ, cái đảo này em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền tất cái đảo này trình lên Liên Hợp Quốc và thế giới. năm tỷ người trên thế giới được bảo vệ cái giang sơn tổ tiên đại diện tất cả người thế giới trung thành dân tộc tổ quốc đại diện phần đất văn lan em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điện rất rõ lịch sử tồn tại lưu giữ cái nhân loại này dân sơn của tổ tiên đại việt để xác định vị trí đảo thổ chung của dân tộc Việt Nam đại việt em phơ hoàng đế hoàng thượng đại điện để lưu giữ ở đây the land inland sea of Việt Nam Đại Việt trên thế giới này đây cái trường quân đội sĩ quan quân đội Đại Việt đây cái trường sĩ quan quân đội của Đại Việt danh dự trung thành tất cả người trên thế giới này trung thành dân tộc tổ quốc Đại Việt đây hiệu đào tạo giáo dục cho các sĩ quan trường quân đội của dân tộc Đại Việt của chúng ta. Đây cái phần đất này. Trân trọng, trân trọng. Cái cung điện này. Tiếng Anh xây cung điện. Việt Nam xây cung điện. Xi Trung binh tiếng hành xây cung điện. Thái Anh Văn tiến hành xây cung điện. Trân trọng, trân trọng. Treo hình lên em phờ quan đế quan thượng lại điện xin xung quanh quỳ xuống vạn tế vạn tế vạn vạn tế em phờ quan đế quan thượng lê điền vĩ đại muôn năm xin xung quanh đời đời nhớ ơn em phờ quan đế quan thượng lê điền vĩ đại trân trọng trân trọng